Đây, ví dụ nha anh em để ý nha ví dụ con nearly đây bước chân nè bước chân nè bước chân nè Đấy, phòng trước nó một nhịp là mới trúng đây là ví dụ nha nó ăn lính xong nó chuẩn bị đi nè nó chuẩn bị đi nè ví dụ nha đây đúng không bước chân nè đấy được chưa nhớ chưa phóng mà mà dí vào người á là chỉ phóng mấy cái thằng mà dính cc thôi nó bị khống chế không né kìa nó đéo né luôn ai hút dập chế linh thật sự à rumbo anh em nha rumbo rumbo rumbo giết được rumbo là giết được thoải mái easy game từ từ thôi cứ bình tĩnh đây đây đây có cả red đánh nó có cả red đánh nó kìa easy game easy game mà đặt luôn thằng vít, đặt luôn thằng vít, đặt luôn thằng vít, đặt luôn thằng vít. gì game à. Lên top, lên top, lên top, lấy luôn mạng thằng top mấy ông. Rồi đây chuẩn bị hát, hát cho nó nghe bài này. Tèng tèng tèng tèng tèng tèng tèng. <laughs> Đấy. Hai hai hai hai hai. Lên lên lên lên lên slow slow slow slow slow tèn tèn tèn tèn tèn tèn tèn đi đẩy luôn đẩy luôn đẩy đẩy đẩy lẽ lẽ lên mày cút mày đi xuống này đẩy cho tao tim tao chốt đi đẩy đi đẩy đi đấy lên lên ngon dòng con gà huyện ngang ngọc liệt mà chết đây mực ngọt là chết rồi đây nghe chưa mực ngọt là chết rồi oh, yeah. Hello. anh hiếu 2k một mà đi làm ăn 13 14 năm trước hơi ảo đấy bình thường trời ơi thế là em lại sai rồi năm năm mà ăn lớp 1 là mấy tuổi ta lớp 1 chưa tới lớp 1 là ăn, ăn, ăn 6 tuổi á à? 6 tuổi là anh mà anh đã ra chợ Đông Ba anh anh anh bán bán hàng rồi chứ ờ, ba năm là bình thường. Chợ Đông Ba. họ oh, bạn ờ. em yêu Huế, yeah. em yêu Huế ở đâu bán ở đâu? Đấy người ta chỉ. Trời Chắc ơi. lát thì đây. phân vàng. Quy ra một lô bây giờ cũng mấy trăm triệu một, một tỷ đấy. nhưng mà nó đâu ờ, đâu cho ấy đâu không có lô à phải đi vác đi mà vừa đi vừa bán đây nice ui rồi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi đừng đừng có nói cái gì hết á đừng có ai nói cái gì hết á oh, đơn đơn giản đơn giản chuyện nhỏ <laughs> rùa trời ơi là rùa đầu anh hiếu đấy đầu đấy chơi game bằng đầu đấy cái rùa bởi thế mấy ông không lên trình là đúng rồi những cái pha người ta gọi là người ta nặng hết cái óc người ta ra cứ bảo rùa cứ bảo rùa sao mà lên trình được cái đấy ờ, phản đoán cái bước chân đây, ví dụ nha anh em để ý nha ví dụ con nearly đây bước chân nè bước chân nè bước chân nè phòng trước nó một nhịp là mới trúng gạt cả được chưa nhớ chưa đây là ví dụ nha nó ăn lên xong nó chuẩn bị đi nè nó chuẩn bị đi nè ví dụ nha đây đúng không bước chân này đấy được chưa nhớ chưa phóng mà mà dí vào người á là chỉ phóng mấy cái thằng mà dính cc thôi nó bị khống chế không né kìa nó đéo né luôn đây phun dập thì mấy ông phải mấy, mấy ông phải phải tính trước bước chân ông mới phóng ờ, sống đúng chứ chứ mà ví dụ ví dụ tôi đứng đây nha ví dụ tôi đứng đây nha mà tôi phóng ở đây thì tôi còn đi nữa mà tôi còn đi lui đi tới mà chứ tôi đâu đứng yên một chỗ đó mà anh em phóng uh, uh, lia chuột ở cái người oh, thì làm sao mà chụp được uy tín nó khó trúng với ông mình nói rồi mà phóng mà phóng ở

Về nha, về nha, về nha Tao về, tao về Tụi mày làm gì kệ tụi mày không Jin à, Jin Tun à Hả? Phải không? Jin Tun à? Từ nhá, từ từ nhá à, Để anh xem thử Xem nó biết à Đây này, để xem thử tun này tun này tun này tun này tun này tun này đúng rồi tên này nhá xem một tên này nhá nhưng vì à, vì cái pha đấy nó đánh với con à, rumble á chả có gì để nó né cả để để để để, để tên sau tên sau xem thử nếu mà kiểu kiểu kiểu cái thằng Jin này á mà nó chắc lại như này là chắc không phải tôi nói chết được đâu mày tung luôn ta thôi kệ nó đi kệ mẹ nó đi hôm ok mày ok mày sao đâu lên nè lên nè không phải không phải thằng này trình trình mấy ông ạ nguyên này mà team làm hết luôn rồi team làm hết luôn đánh ghê nhỉ ưa ưa ưa ưa ghê nhỉ không không không phải tu năm meo không phải đâu mình mình né được mà trình trình trình thì trình này thì chỉ có cây thuế ừ à đánh hay đi tun à thấy nó bình thường mà ta không như anh nghĩ là không phải thấy nó bình thường như anh uh, chơi zin anh chơi được mà